trời ơi mấy mẹ coi coi thi qua hậu mà dễ hả đừng ngồi cầm cái điện thoại quay quay hả à... Miss Trời có ngón này mực đó hả? Nãy giờ anh chơi vậy hả không? Sao? <laughs> Việt Nam thắng luôn Chúc mừng Việt Nam Rồi ba ra coi đá banh tiếp <laughs>